nay Vân à, sẽ bảo trì nha cái này bảo trì chứ không có sửa những cái phục trước á, thì dân sửa còn cái này là dân bảo trì thì à, vẫn còn xài cũng vài năm rồi mà nói chung là nó lên xuống nó không còn mượt mà như lúc trước thì à, chắc là thiếu dầu khô dầu đúng không mở mình sẽ tháo ra và chúng ta cùng xem coi cái phục uh, xanh tua Ibiza này nó cấu tạo như thế nào thấy cái tay nè đi xuống nè nó qua đây nó bị cái chấn nó bị cái xét bị xét đó các bạn nó nặng nè nó qua làm sực nè nó đi nó không ngọt nè thấy không thì cái xét này nè các bạn nó thiếu dầu nè nó phải có dầu mồi nó nuôi đây thì nó sẽ phá cái miệng phốt trong đây trong đây nó có cái sơ mi nhựa trong đây nè và cái phốt phốt tròn cái xin đó để nó à, chặn dầu thì à, trong trường hợp này chúng ta nên dùng cái giấy à, nhám giấy à, nhám nhuyễn các bạn nhám nhuyễn của Nhật cả nhà trà sơn đó, chúng ta giúp nhẹ chúng ta không được mài quá mài quá cái này nó bị xước á hoặc cái giấy nhám to quá thì dẫn tới cái cái ti này bị xước thì khi đó cái ti này nó chạy lên chạy xuống rồi các bạn nó sẽ bị làm hư cái cái, cái miệng nhớ sẽ cào ra nha các bạn thấy tôi vuốt nhẹ không vuốt đều tay không được mài quá nha các bạn các bạn thấy đi ngọt rồi đó nó không có sượng nữa đó 6 à hai cái này 2 cm nó cho lỗ các bạn thì cho các bạn hành trình trên 230 cho tới 80 nha mình có thể di dời thẳng yên của mình chúng ta dùng con tu hoặc cái lục giác đó vừa vào đó đóng cái chốt ra sau đó chúng ta tăng lên tăng xuống theo thích hợp của chúng ta chúng ta đẩy vô nha trong cái sơ mi của vỏ phục này thì nó có một cái hai ngăn các bạn một xin lỗi một ngăn một ngăn giữa để chúng ta cho mỡ bồi vào mỡ bồi lỏng đó để nó giúp cái, cái à, uh, à, ti phù này chạy lên chạy xuống dễ dàng và bên cạnh đó hai cái trên hai miệng thoát nó cũng có hai ngăn để chứa mà mở bây giờ chúng ta cho nó vào thì uh, à, bằng tay dễ nhất đi các bạn tại mở nữa rất là lỏng nha bạn thấy đó chúng ta đưa về semi trong xem Vâng à, test cái phục nha Hiện tại giờ mở khóa nha Mở khóa Thôi bây giờ à, mình khóa trước đi Khóa cứng rồi các bạn Cứng nha Bây giờ tôi cho tôi cho khi mà khóa cứng Mà nhả ra cho nó nhịp khoảng 1cm Để à, tránh tình trạng thiệt hư hai phục nha các bạn nghe âm thanh không để tôi đưa micro vô cho nó rõ nè hiện tại cái này là đang chạy rùa các bạn rồi xả ra nha cho nó đi nhanh đi khóa rồi các bạn thấy đó nó dịch xuống khoảng 1 cm có thể camera xa camera xa quá mà có một mình tôi làm à thành ra không các bạn không thể nào thấy rõ được nó thì tôi nhớ tôi sẽ làm cái móc đây cái mỏ này đưa về đây là khóa rồi đó các bạn một lát tôi sẽ gắn vào đây thế này khi các bạn chạy các bạn khóa quay ngược ra sau mát luôn là nó giữ cái phục diễn nguồn nhiệt rồi các bạn nhớ dùm nha đó ok rồi giờ mở nhẹ nhẹ nha rồi, hết luôn rồi bây giờ tôi chỉ ờ, tôi cho chức năng chạy à, sóc mềm rồi vừa nha các bạn thấy lên chậm không rồi bây giờ tôi cho cứng luôn nha lên cứng rồi đó cứng luôn các bạn nghe không rồi xem như chúng ta đã xong bảo trì à, cái phục à, hơi Evison và hành trình từ 80 đến 130